You. thank you again for your contributions, and I look forward to doing our utmost for the coming year. Thank you. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn và mong đợi mong muốn tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng để đóng góp để làm cho công ty bát chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn và cảm ơn tất cả các bạn